Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, mình là Vinh Market đây Thì trước mặt mọi người đây đó chính là Nhà Trắng Thì hôm nay mình sẽ lên đỉnh của Nhà Trắng này Là cái tượng của cái ông đứng trên kia kìa Mình sẽ bắn súng cho mọi người thấy luôn Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng Đó mọi người đã thấy chưa, bây giờ mình sẽ lên trên nóc của tòa đó Bây giờ thì mình cần phải ở chiếc xe này là bắt buộc rồi và chúng ta cần phải bắt buộc có minh graffiti để đề phòng không có không có minh graffiti thì mọi người hãy đi tìm máy mã code bây giờ mình sẽ nhảy lên cái cửa sổ này nha mình không thể nhảy lên trên đây được đâu bởi nhìn nó cao hơn nhảy lên trên đây rất là dễ dàng luôn bây giờ mình sẽ cầm lựu đạn chọn cho cái góc này ừ. đúng rồi đúng rồi rồi sau đó mình sẽ đi được đi lên trên đây luôn ui mình đang trượt xuống rồi xong phim ui ui ôi rớt xuống luôn xong xong ui may mình được lên trên đây lại rồi phải chọi đúng góc vào trước đây nè mới được không thì không được đâu nữa chắc mình phải chọi dưới đây nè đúng rồi vậy thôi thì mình chọn chỗ này đi được rồi nhảy lên đừng có lên cái cục hình tròn đó cái cục hình tròn đó nó không giữ thăng bằng mình được đâu xong phim Ồ, rơi xuống được rơi xuống rơi xuống thì được oh no chắc nó xác định là mình phải rơi xuống rồi cho nên nó phải à, cho mình rớt xuống luôn uh, theo cái trường hợp này thì mình sẽ lên được yes búng lên thêm như vậy thì toán rồi toán rồi ui ui ui ui trời ơi hư cấu thế nhờ rõ ràng là mình lên được rồi dịch chuyển xuống dưới lại ôi bay cao quá rồi ôi ôi ôi ôi ôi ôi vừa thôi vừa thôi vừa thôi không cần cao quá đâu mà trời ơi ui da yeah mình tưng lên lại kìa cho đủ đạn ui nhảy lên lên đi chúng ta phải lên được theo cái đà này mình nghĩ là không lên được rồi đó toán toán thật sự mà trời ơi sao nó tưng lên lại vậy ta ui, ui trời ơi quyết đáng vợ cái nó kết quả vội quá à cứ nghĩ là mình rơi xuống ơi à, trời nhầm lựu đạn nữa mới ghê chứ trời nhảy lên đục nhảy lên đung à. còn có 13 quả lựu đạn thôi không biết chơi nổi không nữa còn chút nhiếm máu à vụ này không ổn rồi vụ này là không ổn rồi phải thử thêm một lần nữa hoặc là lần này mình chết luôn á xong phim chết luôn rồi mình phải hồi sinh lại thôi chơi trò lựu đạn này rất là nguy hiểm luôn rất nguy hiểm luôn á mọi người chạy dạ lại chạy dạ lại nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên chịu quá nhanh lên đâu đâu đâu nhà trắng ở đâu vậy ta hôm nay đúng không chỗ nào có dòng sông chỗ nào có dòng sông và cây cầu chỗ đó có à, hình như cái này là skill của mô tô thì phải And... Chúng ta nhà trắng rồi, vô thành phố rồi, vô thành phố rồi Rồi, nhà trắng, nhà trắng, nhà trắng ơi Trời ơi, leo lên nóc nhà luôn Hay chúng ta sẽ thử một cách khác cách đó là mình phải leo lên trên kia thì phải rồi mình lấy máy bay mình bay lên quá là easy luôn cách đó là quá là easy luôn nhưng mà mình không muốn làm theo cách đó bởi vì nó quá dễ bây giờ là bây giờ là mình sẽ làm theo cách thủ công mọi người nghĩ cách lấy máy bay đó là thủ công rồi đúng không không đâu đây mới là cách thủ công nè thủ công nghiệp mình sẽ có thể phóng lên được má trời ơi toàn hay là mình nghĩ thêm một ý tưởng sâu xa hơn mình đi lấy máy bay đi, đi qua dùng sa mạc này bên đây để lấy máy bay nè ở đâu đó ở hình như ở bên dùng này thì phải đúng rồi ở đâu đâu bên đây nè đây nè đó mình sẽ đi lấy máy bay đó giờ lấy mô tô mà đi thì hơi toan lấy xe taxi đi cũng hơi toan hay mình lấy đại xe taxi đi ta mình lấy xe taxi đi đi đi nào xe taxi ơi giúp ta đi đây là chiếc xe taxi racing boy nhất mà mình, mình từng thấy thôi bây giờ mình biết đường đi qua đó rồi bây giờ mình phải đi qua cầu trước đã chạy qua cầu ờ chắc nó không thấy mình bấm cái gì đâu ha hmm. lại nè dừng xe đi lên đây đi thẳng xuống à đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng thôi không có gì khó hết xe này không có bất lợi nhỉ nhưng cũng không bất lợi cho lắm cái cậu Rồi đây thấy cây xăng rồi Cái cậu gần chỗ bắn súng hai Lấy máy bay là cách đơn giản nhất để lên trên đó Sao mình không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ Ui da Toan thực sự mà Chạy lại thôi chúng ta có một số thứ ở đây đây nhảy lên ôi nhảy lên một ý tưởng sai lầm sai lầm lớn nhất nhảy lên nè xong <laughs> đó được gọi là ngu mà thích thể hiện nữa ui chơi chơi chơi chơi chơi xuống biển nữa là ấy da hmm, mày đi vòng quanh cái người chứ luôn lái xe taxi vào trong khu đường quân đội thì chắc, cũng không hay lắm đâu người ta tưởng là mình đi qua bên đây rước khách rồi sau đó đi về thôi bình thường yeah u uh. căng căng căng căng căng căng tới rồi tới rồi tới rồi đi qua kia kìa đi qua bên kia kìa anh ơi drip lại rồi mày có cái này sửa xe lại đi thôi nó ở đâu đây nè máy bay này có súng luôn á mình đi khủng bố nguyên cái thành phố được luôn nên đây có xe mô tô nữa nè à, mình giờ mình phải đi tìm cái máy bay thôi cảnh sát kìa ui cảnh sát tâm dưới núi Wow Anh cảnh sát này không được thông minh cho lắm Ui đây rồi Máy bay kia Máy bay này mà đi bắn Vimby là hết sảy luôn Rồi Chúng ta hãy lập kế hoạch bay trở lại Nhà Trắng nào Một phi cơ giỏi chúng ta cần phải bay tới Nhà Trắng nào tới Nhà Trắng thôi. Tiếng cơ nào? Yes, vi cơ vẫn hoạt động ổn định. Không có trục chặt gì cả. Là một phi công xuất sắc. Chúng ta cứ việc bay thẳng rồi. Nếu như mình muốn nhanh hơn thì mình lấy máy bay quân đội ở bên đây luôn. Bay cho nó nhanh. Nhưng mà mình phải lấy máy bay này bởi vì Nhà Trắng sẽ nghi ngờ khi máy bay quân đội đi vào vùng của chính người đó. Vậy cho nên à, quân đội sẽ nghi vậy cho nên Nhà Trắng sẽ nghi ngờ thôi. Thôi thôi thôi, toàn chà, mất lái mất lái mất lái rồi. Mất lái mất lái rồi. Toàn thực sự mà. Ui, mất lái. nháy nháy nháy nháy nháy rồi quá đơn giản luôn có Common profit là quá đơn giản luôn Yes Mình đã lên được nóc nhà một cách rất đơn giản Đấy thấy chưa Mình đã lên nóc nhà một cách rất là đơn giản luôn Bây giờ mình sẽ chụp hình check-in Đấy Mình sẽ cho chiếc xe này vào chỗ của mình Phòng đu quay Nó sẽ đứng kế bên cái đầu của mình luôn À chờ chờ chờ chiếc xe kia đi đây Chờ chiếc xe kia đi tới dòng chính giữa Chớp Đó quá đẹp luôn Ok thì thử thách này cũng đã thành công rồi thì à, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like và một share ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt nữa các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo về video mới nhất nha còn bây giờ thì bye bye